xưa mình có Jason nữa nhưng mà Jason của nó này Jason đánh ta chuyển sang chơi khác rồi đấy nhưng mà nó lại không được ở top uh, nó không được ở top 1 mà lại chỉ được ở top uh, top 5 thôi nói chung là top 1 vẫn là đúng đó. anh chơi 2.6 2 chơi 2.6 đánh khó lắm anh ạ không phải dễ đâu mình đã từng chơi thử chơi rồi <clears throat> có nhiều khi mình ờ, nó nó spam quân nhanh quá mình không biết spam cái gì nữa tức là mình bị dối Ủa sao cái cái cái, cái stream của này nó có vấn đề hay sao anh em Mình rõ ràng mình đang xem trực tiếp và nó bị delay. Anh em có thấy bị delay không? tức là ví dụ như anh đang xem real time ấy, thì nó chỉ chậm được khoảng 10 giây thôi nhưng mà tự nhiên xem một stream stream này nó cứ chậm chậm thêm nữa đây là tình sao hồi đấy sáu tám bảy rồi à? từ 2018 tháng 1 2018 <laughs> khá là hài hước khi mà người ấy ờ, uh, <coughs> lắp được top 1 và line được top 3 top hai là ai không nhớ đấy mình mình check lại xem ờ, người ấy top tháng 1 2013 để mình flop luôn cho <coughs> à tháng 1 2018 à Andrex Andrex này chính là thằng uh, nếu mình nhớ không nhầm đó chính là thằng uh, thằng uh, Samuel rồi thằng ba Dark Light này thằng thứ tư uh, Sunstorm này không nhớ là gì lắm mấy thằng ác này ba ba nước rồi <coughs> ui Legit Wood chính là uh, Luminary anh em ạ Luminary này đánh hay lắm anh biết các bạn biết Luminary không đây là chơi uh, Mota Mota Flying Machine Hay lắm Mình có rất nhiều người chơi, uh, trong playlist của mình Mình thấy có rất nhiều người chơi cái này Nhưng mà Lumiari sau rất nhiều mùa anh ta vẫn chơi cái này Hello Xin chào Xin lỗi anh em rồi các bạn nhìn thấy mặt mình đỏ Mình đang bị ốm được nhưng mà cycle cycle file môn thế này thì không ổn rồi nguy hiểm quá chặn được Astro Queen kìa thì cho anh ta cần phải cần phải đẩy tức là anh ta cần phải ép đối phương ở bên phía bên kia tại vì nếu bây giờ các bạn nhìn thấy không fireball cycle là không đủ không thể bằng được phải cố gắng là x bow để cắn vào trụ three two wow cái áp lực quá hay quá hay luôn ạ xem em top đánh vậy chúng ta còn mỗi ba ngày nữa thôi là hết mùa rồi rồi bây giờ tôi xem ờ, xem mấy bọn này hút rồi, lót sale là 93 phần trăm chơi gì nữa mình mình dùng vnpt ở à, đâu mình dùng fpt mạng cũng được ấy, nhưng mà chơi thả vẫn quân vẫn delay chát ngày xưa mình chơi mình chẳng bao giờ thấy gặp cái chuyện chuyện mà lag luôn nhưng bây giờ tự nhiên lag vậy đây. rồi hai tám 28, bảy chơi game này có bao giờ lắc đâu Ờ lắc Nói chung là cái máy chủ của mình nước ngoài nghĩ cái nào nghĩ nào mà máy chủ nước ngoài thì nó lắc Thứ hai là nhiều người dùng mà Thời điểm này nhiều người dùng thì các bạn biết lý do tại sao nó lắc Ok, chúng ta sẽ có tìm cho đánh vỡ lại cái nick uh, ờ, But Sparky cũng Zion Lightning Trận này Titan được Let's go Titan, you can do it Sparky, bây giờ spam vì ai của bạn không mùa sau sẽ rất rất rất là thích anh em ờ, cứ để chờ mà xem cái deck bầu này mạnh lắm Ôi, mình định mình định đừng đừng sparky đừng đừng đặt đừng đừng đừng đừng để một spa đừng để một con gì đứng trước trụ khi mà sparky đứng trước mặt là như vậy thì dễ rất khó rất dễ bị sân bóng sparky bắn vào trụ um, tính tính theo kiểu mới mà à, tính kiểu cũ và kiểu mới tức là uh, kết hợp giữa 2020 và 2021 2022 đây là chúng ta sẽ có một suất ladder ông nào mà top 1 thì sẽ có một, một golden ticket luôn nếu mình nhớ không nhầm mình nhớ là cái thể lệ của nó là kết hợp với lại từ 2021 và 2022 thì các bạn nhớ là 2021 chúng ta là những player nào mà đứng ở top ấy, thì sẽ được uh, vào 또뭐 없지? kia là Lightning thì vậy là rất khó để có thể mà thủ được phải không chắc chắn phải không không thể thủ được ồ oh, đều Sparky bắn trúng luôn cả cái bầu đấy Tuy nhiên thì lượng đam bây giờ cái chênh lệch cũng khá nhiều đấy, 400 Spam, spam, spam, spam. sâu sắc với từ chú cho này cay nhỉ cay thực sự ok titan and rio để các bạn cùng các bạn biết rio là ai chưa ok oh, wait, wait, wait. no, no, no. Goldie King, yes, exactly. Chính là Goldie King, một trong những player Zion Sparky gốt luôn. Có những pha xử lý kinh khủng, kinh điển. Vừa này chuyển sang Earthquake với đường lót hợp lý. Kinh mà, xem thanh niên này đánh phải nói là phải gọi là hóc mồm thì bằng wow, wow. Kinh điển lắm. Tuy nhiên thì gặp Xbow với lại đấy thì hơi khó. đợt à, đợt thực ra là hai bot là chính Earthquake chỉ là đổi với đổi đấy Earthquake để gặp cái deck uh, cái đinh thôi